Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh, miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng. Cùng với đó là trời nhiều mây và hiện tượng sương mù nhẹ. Đến trưa và chiều trời có nắng ấm, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 22 đến 25 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ còn cao hơn, dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Dự báo trạng thái tạnh giáo tại Bắc Bộ sẽ tiếp tục còn duy trì trong 3 ngày tới. Chỉ riêng vùng núi khu vực Bắc Bộ Khả năng trong đêm nay cho đến ngày 23 tháng 2, do chịu ảnh hưởng của hội tụ ở mực 5.000m nên có thể có mưa rải rác, tuy nhiên lượng mưa không quá lớn. Các đợt khí lạnh tăng cường liên tục làm cho miền Trung chưa thể dứt mưa và có được một ngày nắng trọn vẹn. Trong sáng nay khi có thêm không khí lạnh bổ sung, vì thế mưa rào rải rác vẫn tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Đến trưa có lúc mưa tạm giảm, nhưng chiều và tối sẽ lại gia tăng trở lại Nền nhiệt ngày mai ở miền Trung chưa có cải thiện nhiều, cao nhất ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến tận Quảng Ngãi cũng chỉ từ 23 cho tới 26 độ. Còn với khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ giao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Dự báo xa hơn do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2, các tỉnh Trung Bộ sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Nam Bộ, 3 ngày vừa qua đều có mưa rông cháy mùa với diện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhưng sang ngày hôm nay thì những cơn mưa cháy mùa được dự báo sẽ giảm dần, có chăng chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối, tập trung ở các tỉnh ven biển miền Tây. Còn trong ngày các khu vực vẫn có nắng. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ ngày mai cũng tăng trở lại lên mức 27 đến 30 độ. Nhiệt độ khu vực miền Đông của Nam Bộ phổ biến ở ngưỡng 33 đến 34 độ với miền Tây là từ 31 đến 33 độ. Ngoài ra từ nay đến ngày 24 tháng 2, Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt chiều cường mạnh kết hợp với sóng lớn có khả năng gây ngập úng diện rộng, nhất là khu vực ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao.